Dao có mài mới sắc, vàng có thôi mới trong, nước có lọc mới sạch, người có tự phê bình mới tiến bộ, đảng cũng thế. Là lời dạy của bác đăng trên báo Nhân dân số 9 ra ngày 20 tháng 5 năm 1951 bài báo dài với nhiều điều sâu sắc. Tự phê bình là gì? Là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Điều đó nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Khó là vì người ta hay có lòng tự ái, thừa nhận cái sai, cái rốt cái kém của mình thì sợ mất thể diện, mất uy tín, mất địa vị. Những người cách mạng càng phải kiên quyết thực hành tự phê bình. Không thực hành tự phê bình thì không xứng đáng là người cách mạng. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện đảng viên thực hiện tốt hơn công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong bản di trúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh, tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Thấm nhuần di huấn của người, các đơn vị cơ sở quân đội xem công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên là góp phần xây dựng, là chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong xây dựng chỉnh đốn tổ chức đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của đảng nói chung, đảng bộ quân đội nói riêng, giữ gìn phẩm chất đạo đức tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của đảng, đem lại niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng tại đơn vị cơ sở quân đội thường xuyên giáo dục cho đảng viên thấy rõ sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt để các đảng viên thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt đảng, tăng cường công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và từng cá nhân tự soi tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo quản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 Ngày 20 tháng 5 năm 1963, ngày truyền thống Học viện Biên phòng. Cách đây 59 năm, trường sĩ quan Công an Nhân dân Vũ Trang đã khai giảng khóa đào tạo sĩ quan quân chính đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của lực lượng Công an Nhân dân Vũ Trang, nay là Bộ đội Biên phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não, các mục tiêu kinh tế chính trị quan trọng, bảo vệ nội địa, bảo vệ giới tuyến tạm thời, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Với ý nghĩa đó, ngày 20 tháng 5 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Học viện Biên phòng. Trong 59 năm xây dựng và trưởng thành, mỗi bước đi lên của Học viện Biên phòng đều gắn với nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của dân tộc, sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng bộ đội biên phòng. Trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào, Học viện Biên phòng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đào tạo hàng vạn cán bộ sĩ quan cho lực lượng bộ đội biên phòng, trong đó có hàng nghìn cán bộ là con em các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo, đào tạo hàng trăm cán bộ cho quân đội, công an hai nước bạn Lào và Campuchia. Với những thành tích xuất sắc đó, Học viện Biên phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương, huy chương các loại và các phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống, Học viện Biên phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng huân chương anh dũng hạng 2. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đối với những đóng góp to lớn của học viện trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Ngày 20 tháng 5 năm 1990, kính thiên văn vũ trụ Hubble chụp tấm ảnh đầu tiên gửi về trái đất Kính thiên văn Hubble là một công cụ nghiên cứu vũ trụ do đại diện NASA thiết kế và được mang tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ Edwin Powell Hubble. Kính Hubble được nghiên cứu từ thập niên 1970 và phóng lên không gian tháng 4 năm 1990. Ngày 20 tháng 5 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc gửi thư tới Tổng thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản bàn về việc thúc đẩy phong trào cách mạng ở các nước phương Đông Bức thư viết bằng tiếng Pháp gồm 3 nội dung chính. một Nêu nguyên nhân đầu tiên đã dẫn tới sự suy yếu của các dân tộc phương Đông, đó là sự đơn độc. Họ hoàn toàn không biết đến những việc xảy ra ở các nước láng giềng gần gũi nhất của họ. Do đó, họ thiếu sự tin cậy lẫn nhau, sự phối hợp hành động và sự cổ vũ lẫn nhau. Người đề nghị hãy phổ biến cho họ kinh nghiệm tổ chức đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và kinh nghiệm đoàn kết giai cấp chống ách bóc lột của chủ nghĩa tư bản ở các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Ai Cập Hai, cử cán bộ nước này sang nước khác hoạt động để tăng cường việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh và đoàn kết giữa các dân tộc. 3. Đề nghị triệu tập một tiểu ban phương Đông họp bàn về việc thành lập một nhóm châu Á ở trường đại học phương Đông. Ngày 20 tháng 5 năm 1946, để động viên phong trào bình dân học vụ, bác viết lời căn dặn anh chị em giáo viên bình dân học vụ. Trong đó có câu anh chị em giáo viên bình dân học vụ cố gắng đọc kỹ sách này rồi tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết. Thế là làm tròn một nhiệm vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. Ngày 20 tháng 5 năm 1951, trong thư cảm ơn gửi tới các cơ quan đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã chúc mừng sinh nhật, bác bày tỏ Tuổi tuy hơi già, nhưng vì nước ta trẻ, dân ta trẻ, cho nên tinh thần và lực lượng tôi vẫn trẻ. Để báo đáp lòng yêu mến của đồng bào, tôi xin hứa rằng với sự giúp đỡ của Quốc hội và Chính phủ, với sự đồn đốc và ủng hộ của toàn dân, với ý chí kiên quyết thi hành mệnh lệnh của cán bộ và bộ đội, tôi quyết đưa cả tinh thần và lực lượng để phụng sự Tổ quốc và hướng dẫn đồng bào cùng bộ đội đi đến kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công và góp phần vào sự nghiệp giữ gìn dân chủ, hòa bình thế giới. Ngày 20 tháng 5 năm 1968, sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúc thọ nhân sinh nhật lần thứ 78, bác Hồ đáp lại, lần trước Tôi có nó là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm cho tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay, nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy, tôi có bài thơ thế này. 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lợi, tiến bước ta cùng con em ta. Ngày 20 tháng 5 năm 1969, từ 9 giờ đến 10 giờ, lần cuối cùng bác Hồ sửa và xem lại bản di trúc sau đó xếp vào phong bì, cất đi. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 2871 ra ngày 20 tháng 5 năm 1969 đăng các bức điện mừng thọ Hồ Chủ tịch. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 3232 ra ngày 20 tháng 5 năm 1970 có đăng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch Nam Bắc một lòng, nhân dân cả nước ta kiên quyết kháng chiến, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà và đang trang trọng bức ảnh chụp Hồ Chủ tịch và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Trinh.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 Würde es nur ihn und sein großes Leben meinen, denn es gibt so viele, die er mit sich trug. Oh, oh, Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh. Seht auch die, die auf Baumwollfelder jeden Tag einen leisen Namen, Kommandante Che, Lenin und auch den Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. Und in Köln streiken die Metaller um ein Stück von der großen Macht, denn manche sieht er erst jetzt. Es geht nicht nur um die Groschen und der Posten summt, während er noch wacht. Oh, oh, Ho Chi Minh, oh, oh, Ho Chi Minh. Überall neben den Genossen steht auch er und er war dabei. des Volksfront Siege lebt in jedem Wort unserer Partei. Ho, ho, Ho Chi Minh! Ho, ho, Ho Chi Minh! Wer er war, steht in vielen Liedern, doch kein Lied wäre wahr genug, würde es nur ihn und sein großes Leben meinen, denn es gibt so viele